chào cả nhà nhé hôm nay thì mình đang đi ở trên cái hồ Trịnh Trôn à, mình muốn đến đây để quay một chút video về cái cảnh hoa anh đào Hàn Quốc khi là cũng nở rộ ấy năm nay thì ấm hơn nên là bây giờ bắt đầu nở hết rồi đây là con đường bộ hành thì mình đi lên đến cái chỗ cổng vào của cái hồ Trịnh Trôn Ở sau mình đây là cái tòa nhà Lotte mà cao nhất Hàn Quốc ở đây là khu phức bây giờ trước mắt của mình đây là những cái cảnh hoa anh đào bắt đầu nở rộ hết rồi ờ, tuần này nếu mà không nước thì chắc tuần sau nó sẽ rụng hết nha cả nhà Nên bây giờ rất là đẹp bên kia là có tòa nhà Lotte và nhìn trên tòa nhà Lotte mà nhìn xuống đây thì sẽ thấy cái cảnh đẹp ở chỗ này và bây giờ thì mình sẽ đi và quay một chút cho cả nhà cùng xem nhé ôi đây quá là nhiều người tại mọi người đang đổ dồn về đây mà đây tập trung về quá là đông luôn vào ờ, như kín luôn con đường này hôm nay thì hoa nở rất là rộ rồi mình hòa vào trong cái dòng người thì mình đi cái phía bên kia là cái chỗ chơi nên là sẽ ồn hơn nhé vòng hoa nở đẹp quá cả nhà đây là khung cảnh của cái hồ này đây các bạn thấy nó nở đẹp không chắc đi hết cái hồ này thì mình phải hết cả tiếng đồng hồ đây cả nhà rất là đông người này bên này đây người đông người là đông bên kia là trò chơi của Lotte nên là rất nhiều trò chơi cảm giác mạnh nên mọi người la ở bên đấy trò chơi mạo hiểm này bạn thử dám thử cảm giác này không mình chắc mình không dám đâu cái điểm này là cái góc mà đẹp nhất mà người ta chụp về cái chỗ khách sạn cũng như là hết cái toàn khu này nên là mọi người tập trung ở đây rất là đông vừa ngồi ngắm ở đây và thứ hai là cũng ngồi đây để chụp những cái bức ảnh về bên này quá là đông luôn những cái bông hoa anh đào nở rộ xuống hết cái hồ dọc theo đây và từ đây thì mọi người thấy này khung cảnh quá là đẹp này. mình sẽ ra đây và review một chút để cho cả nhà xem nhé wow có nhiều cá to lắm bạn thử hình dung không biết là bao nhiêu người đến ở đây đây đây là giờ giữa tuần nhưng không phải là cuối tuần nếu cuối tuần chắc ở đây thì kín mít luôn bây giờ tập trung đông quá trời mình lại đi lượn xem hết cái hồ nữa còn tốn bao nhiêu thời gian nhé mọi người xem này tại vì đây là mấy năm ờ, trước bị dịch ấy, nên là người ta không được tập trung đông như này đợt này hết dịch rồi nên là người ta được cho tập trung vào đây đông hơn nên là mọi người đến và đi về, về đây rất là nhiều gọi là người đông hơn năm nào đây tập trung đông tại vì Seoul là một cái điểm mà thu khách du lịch về đây cũng như là khách ở các tỉnh người ta rồi về đây ở đây thì người già người trẻ nên tập trung ra đây để chụp ảnh làm kỷ niệm dọc hết cái hồ này mà người cứ kéo nhau từng đoàn đi màu hoa nở rất là đẹp rồi nhỉ bây giờ màu anh đào năm nay nở sớm hơn mọi năm nên là có vẻ là sẽ đẹp hơn năm thì tháng này chưa có nở đâu nhưng năm nay là ấm là tháng này nở hết rồi một chỗ ngồi thật sự là lãng mạn bên trên mình là cái đường đi này ở đây là tạo thành một cái không gian cho mọi người ngồi ở đây cái nước tỏa đây lên nó rất là mát này nếu mà đi ngoài hồ mình cảm giác nóng hơn nhưng mà trong này thì mình cảm giác là nó cực kỳ là mát vì gió từ ngoài nó lùa vào tức là nước từ này lên nên ngồi đây hóng mát ở đây với nghỉ ngơi đây thực sự là quá tuyệt vời ở bên này là còn một cái đầu ngồi ở bên này nữa quá tuyệt vời cả nhà đây khu lotte của nó rộng tới bên này luôn wow bên này người dồn đây quá là nhiều nhiều hơn so với bên kia rất là nhiều đây là cái điểm sự lạc quá là đông ở đây lúc nào kín người luôn nha vừa là một nơi để mọi người nghỉ ngơi ở đây bên kia thì như là dân văn phòng người ta ra để người ta ăn trưa và nghỉ ngơi nên là cực kỳ là đông nhé ở đây mình thấy hầu như là nhân viên người ta đi ra thì nhiều hơn khách thì người ta vẫn ờ, đi ở bên kia đây là những khu chợ người ta bán ở ngoài này toàn hàng ở trong siêu thị người ta đưa ra đây này. giày dép các thứ ở đây bán rất là nhiều ở bên này thì hàng vét hàng đấy đây là những cái gian hàng người ta bán đây này bán giảm giá này đây lốt tây ôn tư đây tập trung rất là đông người ở đây là trung tâm mua sắm lớn ở Hàn Quốc này nhé tập trung làm chụp ảnh ở đây làm kỷ niệm ở đây là cái điểm nhấn ở ngay chỗ này